Mít Hưởng à, xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến nhé Thì tiếp theo thì hôm nay à, à, Phạm Hưởng lại chia sẻ cho quý vị về phong thủy hướng nhà xây của chính bản mệnh của tuổi 1987 Nam và Lữ Hướng nhà xây, hướng nhà tắm, hướng nhà bếp Màu sắc phong thủy, cung sinh tử vi là gì, cung bát chặt là gì Năm nào được tuổi xây nhà Đấy rồi hướng nào tốt hướng nào xấu chia sẻ hết luôn cho quý vị nắm bắt được có tuổi 1987 nhé Đinh Mão 1987 Đinh Mão Lam Mạng và nữ Mạng nhé thì ở đây thì Phạm Hướng chia sẻ luôn thì 1987 Lam Mạng là cung khảm cung khảm là cung tử vi hay còn gọi là cung sinh cái cung này là để xem tử vi ná số tử vi trọng đời và xem tuổi vợ chồng ở cái cung này đó là cung khảm còn nữ mạng Lữ 1987 Đinh Mão là cung Càn nhé đó là cung tử vi đó là cung tử vi cung uh, xem tuổi vợ chồng xem lá số tử vi chọn đời đấy rồi thì phạm hướng đã chia sẻ cho mình là cung sinh rồi cung tử vi rồi thế còn cung bắt chặt cái cung bắt chặt thì chúng ta phải tìm nó ở trong bắt chặt thì nó mới ra ở bắt quái nó mới ra nhá thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị chúng ta đến 1987 nhá 1987 nó 9 tuổi chúng ta chúng ta chia cho con số 9 đó là bắt chặt chia số 9 nó sẽ bằng đó là 220,7 nó sẽ ra con số này thì chúng ta lấy cái con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 7 nhé đằng sau số đó là con số 7 nhé cái con số 7 xong thì chúng ta lại dò vào đây chúng ta đi tìm vào trong bắt biểu đồ bắt chặt này Thế con số 7 của La Mạng là cung gì? La Mạng con số 7 ở đây là cung tốn này. La Mạng ở đây đó là cung tốn, con số 7 là cung tốn. Thì cung tốn ở đây đó là hướng đông nam. Hướng thứ nhất là hướng đông nam. Đây là hướng chính mệnh của chúng ta nhé. Đó là hướng tố cung tốn là hướng đông nam. Và hướng này cũng là thuộc đây là thuộc con nhà hướng đông thuộc Đông Tứ Trạch 1987 La Mạng thuộc quân nhà Đông Tứ Trạch Đông Nam Chánh Lam Chánh Đông Chánh Bắc nha rồi tiếp theo thì chúng ta dò cái con số 7 đó ở bên bảng của nữ thì nữ ở đây con số 7 đó là cung khôn nhá ở đó là cung khôn thì cung khôn chúng ta tra bảng đây thì đó là hướng chính mệnh đó là hướng tây nam chính mệnh ở đây cung khôn đó là hướng tây nam thì đây có phải là 1987 Đinh Mão Lữ Mạng thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Trạch nhé Tây Nam, Chánh Tây, Tây Bắc, Đông Bắc Đó, thì đây là những hướng nhà nhé Đây là hướng nhà xây, hướng nhà tắm và hướng nhà bếp Phải thuận theo những cái hướng của chúng ta nhé Đấy, nữ là Tây Tứ, Tây Tứ Trạch Còn Nam là Đông Tứ Trạch nhé Rồi, thì ở đây Phạm hướng cũng ờ, chia sẻ luôn thì ờ, Ờ, đông và tây rồi thì bây giờ là một bên ờ, nam là nhá nam là đông tứ chặt còn lữ là tây tứ chặt rồi thì ờ, phạm hướng chia sẻ luôn thì bốn cái hướng tốt của nam trước nhá bốn cái hướng tốt của nam trước thì hướng tốt nhất nhé hướng tốt nhất là hướng sinh khí mà hướng sinh khí của nam ở đây đó là hướng chấn bắc hướng chấn bắc nhé đó là sinh khí phúc động về toàn hướng thứ hai của 1987 nam mạng đó là hướng chấn lam nhé là thiên y được sự che chở hướng thứ ba đó là hướng diên liên là hướng chấn đông nhé đấy là mọi sự bình ổn rồi hướng thứ tư đó là hướng phục vị là hướng đông lam nó mọi sự được giúp đỡ đây là của Lam Mạng 1987 Đinh Mão đó là con nhà đông tứ trạch bây giờ chuyển sang bốn hướng tốt của tây tứ trạch bốn hướng tốt của tây tứ trạch còn lữ nhá lữ nè nữ 1987 nhá hướng tốt nhất đó vẫn là hướng sinh khí là hướng đông bắc nhá à quên nữ à, chứ quên nội nữ nha các bạn nha nữ là 1987 nhưng mà 1987 ở đây là cung khôn mà đúng không là khung khôn là hướng đông tứ chặt à cũng uh, ờ, tây tứ chặt chứ nộm xin lỗi quý vị nhé là tây tứ chặt đây cung khôn này vừa nãy chia sẻ bạn mà quên cân lộn bên lam bên lữ rồi đây cung khôn đây cung khôn nó nằm ở hướng tây lam này bạn này cung khôn nó nằm ở hướng tây lam đó là tây tứ chặt nhá thì lam mình chia sẻ rồi bây giờ chuyển sang lữ nhá lữ nhá là tây tứ chặt thì tây tứ chặt ở đây đó là hướng đông bắc hướng tốt thứ nhất là hướng đông bắc là hướng sinh khí nhé là đông bắc phúc lộc vẹt toàn hướng đẹp thứ hai đó là hướng thiên y là chắn tây gặp được sự che chở nhé hướng thứ ba đó là hướng diên liên và hướng tây bắc nhé mọi sự bình ổn và hướng cuối cùng nhé đó là hướng phục vị đó, được sự giúp đỡ nhé đây là bốn hướng tốt của lữ 1987 nhé rồi tiếp theo thì à, phạm hướng lại chia sẻ tiếp theo chúng ta đã biết được là hướng tốt hướng xấu rồi bốn hướng tốt rồi nhá thì ở đây này phòng hướng chia sẻ luôn thì cái mạng 1987 ở đây đó là lư trung hỏa lư trung hỏa ở đây đó là mạng hỏa nhé mạng hỏa ở đây thì phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị biết được cái màu sắc màu sắc phong thủy của chúng ta mạng hỏa 1987 làm mạng và lữ mạng thì mạng hỏa ở đây đó là màu xanh lục màu tương sinh của mình là màu xanh lục màu tiếp theo đó là màu đỏ hồng tím nhé đây là màu tương sinh tương hợp đó là màu sắc phong thủy chính bản mệnh ta để chúng ta sơn cửa nhà sơn nhà sơn cổng rồi là mua xe nhé màu sắc xe pháo rồi là màu trang phục nhé còn cái màu đại kỵ của mạng mạng hóa đó là màu đen nhé không nên sử dụng màu đen và màu xanh nước biển để sử dụng làm màu phong thủy là không được nhé đó là đại kỵ đó là 1987 nam và nữ nhé rồi tiếp theo thì tiếp theo thì khi chúng ta đã biết rồi biết được hướng nhà xây rồi biết được đông tứ chặt hay là tây tứ chặt rồi thì bây giờ điều cuối cùng đó là chúng ta tìm một miếng đất chúng ta có một miếng đất rồi chọn được miếng đất rồi thì chúng ta lại phải tìm một cái năm xây nhà thì Phạm hưởng lại chia sẻ cho quý vị luôn là cái năm được tuổi xây nhà của tuổi 1987 nam và nữ tuổi được xây nhà tại sao người ta nói là được tuổi xây nhà đó là vấn đề là không bị phạm vào ba điều như sau đó thứ nhất đó là không phạm vào tam tai không phạm vào hoàng ốc và cũng không phạm vào kim lâu không phạm vào ba cái thứ này thì chúng ta được tuổi xây nhà trong năm đó cực kỳ là đẹp mà khi đã được tuổi xây nhà trong năm đó rồi thì chúng ta chọn bất kể tháng nào để chúng ta khởi công động thổ nhé cũng đều được Đấy. Và lưu ý là khi chúng ta động thổ thì chúng ta phải chọn cái ngày có giờ hoàng đạo trong 12 tháng đó sẽ tháng nào cũng có giờ hoàng đạo chọn cái chọn cái tháng trong tháng đó ví dụ như tháng 2 này âm lịch nhá sử dụng năm âm lịch nhá ví dụ như chúng ta chọn tháng 2 âm lịch thì chúng ta phải xem trong tháng 2 đó có những ngày nào có giờ hoàng đạo cái giờ hoàng đạo để làm gì cái giờ hoàng đạo đó là thần thiện hay là cái thần thiện cai quán trong cái giờ khu giờ đó thì chúng ta mưu cầu dễ thành nhé mưu cầu dễ thành thế còn mà chúng ta mà chẳng may mà chọn phải cái giờ hắc đạo đó là giờ của thần thần xấu thần xấu cai quản thì chúng ta chúng ta sẽ gặp tai họa khi chúng ta xây nhà động thổ vào cái khung giờ hắc đạo đó là xấu nhé chúng ta phải xây nhà theo giờ hoàng đạo chọn cái giờ hoàng đạo để chúng ta khởi công thì nó sẽ đẹp chúng ta thần tốt và thần xấu nhá đấy thì phải biết chúng ta phải nắm bắt được cái giờ hoàng đạo là như thế nào khắc đạo là nào khi chúng ta chọn được một cái giờ hoàng đạo trong cái trong cái ngày đó rồi thì chúng ta cứ đúng cái giờ đó chúng ta làm lễ nhá làm lễ động thổ ở ngay chính miếng đất của chúng ta chúng ta làm nhá chúng ta cúng ở trong cái miếng đất chúng ta rồi chúng ta động thổ cái người đó nhá khi làm lễ xong chúng ta động thổ lại lấy cuốc hoặc lấy xẻng động thổ ở trong cái miếng đất đó trong cái ngôi nhà đó nhé thì đó là xong chúng ta dọn hết đi cái dọn là xong thì phần còn lại thì dành cho là thợ xây người ta tự động người ta làm từ đó trở đi là ngày nào người ta cũng xây nhà nhá ngày nào người ta cũng động thổ ngày nào người ta cũng xây nhá sửa đó là gọi là người xây nhà đó từ cái từ cái ngày mà động thổ trở đi là từ ngày đó trở đi là xây nhà xây cất nó làm gì thì làm thì ở đây thì phong Hướng chia sẻ luôn là cái cái cái, cái năm được tuổi xây nhà này năm tiếp theo đó là năm 2029 nhé năm 2, 2020 qua rồi thì bây giờ phải chuyển sang là năm 2029 nè nhá rồi là tiếp theo là 2030 nè 2044 này 2045 2047 2053 2054 2056 2063 2065 và cuối cùng là 2071 đây là những năm được tuổi xây nhà nhé đấy chỉ cần như thế thôi nắm được nắm được cái năm xây nhà chọn một cái tháng có giờ hoàng đạo chọn cái giờ hoàng đạo để chúng ta làm lễ động thổ thế là xong thế là xong không có gì cả nhé rồi thì ở đây à, Phạm Hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn là hiểu hơn về 8 hướng tốt 8 phương có 4 phương tốt và 4 phương xấu 4 phương của nhà Đông Tứ chặt 4 phương của nhà Tây Tứ chặt nhá thì phạm hới chia sẻ cho cái phương tốt nha bốn cái phương tốt lúc nào cái hướng tốt nhất cũng đó là cái hướng sinh khí hướng tốt nhất để chúng ta xây nhà cái hướng quay nhà hướng tốt nhất đó là hướng sinh khí bất kể đông tứ chặt hay là tây tứ chặt mà cứ chọn được cái hướng sinh khí là chúng ta làm là tốt nhất là tốt nhất nhá sinh khí là có ý nghĩa như sau thông suốt sinh sôi nảy nở nhớ hăn thông thuận lợi thăng tiến hòa hợp mưu sự dễ thành trí tuệ nha đó là hướng sinh khí tốt hướng thứ hai đó là hướng thiên y hướng tốt thứ hai đó là sự gia tăng tài lộc đấy gia tăng sinh khí đó rồi là à, à, đại cát đại lợi nha được à, độ trì có nghĩa được sự giúp đỡ đó là hướng sinh đó là hướng thiên y hướng thứ ba đó là hướng duyên niên hướng duyên niên ở đây đó là hướng như là gặp điều may mắn vui vẻ trong mỗi quan hệ gia đình và bạn bè trong xã hội đấy do là trong kinh doanh được thăng tiến nhá đó là hướng duyên niên và hướng cuối cùng đó là hướng phục vị hướng phục vị ở đây đó là hướng là gặp được may mắn này được phục hồi lại những cái thứ xấu thành thứ tốt phục hồi lại nhá phục hồi lại là à, à, những à, những thứ mà bị hao tổn được phục hồi lại có nghĩa để phục hồi lại cái sự may mắn cho chính gia chủ nhé từ hướng tốt thứ tư Đấy, thì chúng ta là lên chọn hướng tốt thứ nhất hoặc thứ thứ tốt tốt thứ hai mà, mà đẹp Đấy, thế còn đâu là hướng thứ tư thì nó cũng đẹp nhưng mà nó không đẹp bằng hai hướng trước nhé ba hướng trước đó thì nó phục hồi nó chỉ có tác dụng đó là cái hướng này chỉ được tác dụng là nó phục hồi lại cho được công ăn việc làm ta được phục hồi lại được cải thiện hơn này đó những ờ, cái ờ, phần rủi thành phần hên đấy nhá đấy là hướng phục hồi thế còn mà hướng uh, tuyệt mệnh này bốn hướng xấu chia sẻ bốn hướng xấu nhá đó là hướng tuyệt mệnh này đấy, hướng tuyệt mệnh là chia ni chia cắt Ờ, rồi là tai ương gặp nhiều trở lại hôn nhân không thành đấy nhá đó là hướng ờ, tuyệt mệnh hướng thứ hai là hướng ngũ quỷ hướng ngũ quỷ ở đây đó là hướng bị quấy rối quấy phá đấy rồi là bị uh, uh, tai vạ chăn cãi thị phi nhá rồi là mưu sự không thật đó là hướng ngũ quỷ nó quấy phá rồi đó hướng thứ ba đó là hướng lục sát hướng lục sát ở đây chủ thể về đó là thương tổn chia ni chia cắt đau buồn đấy là những cái thứ mà không tốt về chia ni đức đoạn công việc không thành đức ngang nhé đó gọi là uh, hướng lục sát hướng cuối cùng đó là hướng họa hại cái hướng họa hại ở đây đó có, có tác dụng nó như sau hướng hội chúng chẳng may chúng ta quay về nhà về hướng họa hại đó là hao tổn về tài chính tiền tài đấy rồi là gặp nhiều cái cái sự bất an mưu sự không thành tình duyên chia ly tình duyên giang dở nhé khí lực hao tổn khí lực ở đây có nghĩa là cái thể lực sức khỏe bị hao tổn bị bào mòn sức khỏe không được ổn định và hay bị bệnh tật đó gọi là hao tổn sinh lực đó nhá đấy là về cái hướng uh, hòa hại đấy thì phạm hưởng đã chia sẻ xong cho quý vị về vấn đề là à, hướng nhà xây phong thủy hướng nhà cho tuổi 1987 đinh mão nữ mạng và la mạng rồi và màu sắc phong thủy cũng chia sẻ luôn rồi cung sinh cung bắt chặt cũng chia sẻ đó chỉ cần chúng ta nắm được nhiều đó thôi là chúng ta tự mình có thể tự làm mọi thứ luôn không cần phải xem cái gì hết nhá đó là đẹp lắm rồi đấy thì cũng um, phạm hướng cũng mong là qua video này được mọi người chia sẻ nhá à, hữu duyên cho cái tuổi 1987 đinh máu xem được video này thì sẽ biết thêm nhiều thông tin hữu ích cho chính bản thân mình nắm bắt được cái phong thủy hướng nhà xây rồi là phong thủy màu sắc cung sinh cung uh, bắt chặt như thế nào nhé ở đây là phạm hưởng chia sẻ cái cung sinh rất là chuẩn xác nhé cung sinh và cung bắt chặt rất là chuẩn xác nhé các bạn cứ yên tâm mà xem nhé đấy thì cũng mong là qua video này là giúp ích được cho mọi người đấy thì nói chung là phạm hưởng là luôn luôn chia sẻ những cái những cái thông tin thông điệp tốt đẹp cho quý vị để đem lại nhiều cái sự may mắn đem lại sự uh, niềm vui uh, đem lại sự may mắn cho quý vị rồi đem lại sự gọi là viên mãn cho chúng ta được một cuộc sống viên mãn tại vì phong thủy hiện nay nói chung là nó ảnh hưởng nói chung là ngoại cảnh ngoại cảnh nhé ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta rất là nhiều Đấy, ảnh hưởng đến cuộc sống rất là nhiều Đấy. hồi xưa thì ngoại cảnh nó không ảnh hưởng gì mấy nhưng thời nay bị ảnh hưởng về ngoại cảnh rất là nhiều nên chúng ta phải sử dụng cái chính cái phong thủy bản mệnh chính cái chính cái cung bát chặt để chúng ta cải thiện lại cái ngoại cảnh nhé ngoại cảnh của chúng ta để nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nó hợp với mệnh chúng ta hợp với chúng ta thì nó sẽ đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta nhé thì đó là mong là quý vị yêu thích cần của Phạm Hưởng và đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng biết để chúng ta nắm được cái à, phong thủy chính mệnh chúng ta đấy thì phòng hướng sẽ chia sẽ dần dần cho quý vị hết tất tất tất tất tần tất các tuổi cho quý vị nhé thì đó thì thôi là à, phạm hướng xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn quý vị ở cái uh, cái phần tiếp theo của các tuổi tiếp theo nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé